Dài còn lại một mình nơi đây Lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nào Trong vòng tay mình đã nguyện thế bên nhau Hồn ngất ngay khi đôi môi em vừa trao Khát khao mong trở lại Một ngày em đến Ta cùng em say sưa lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nào trong vòng tay mình đã nguyện thề bên nhau hồn ngất ngay khi đôi môi em vừa trao dài còn lại một mình nơi đây Lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nào Trong vòng tay mình đã nguyện thêm old game.